thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé đó à, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi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 và lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu 1 và đít 3, đít 7 bị câm này. Cái cầu lô 2 nháy thì ngày hôm nay có 59, có 24 này. Cái cầu lô 2 cái 50 ngày em đổ, đổ ra ba nháy lô rồi, rất là tưng bừng đúng không ạ? Đặc biệt thì ra 05 rồi. Đó. À, thì cũng như mọi ngày thôi, bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua nhé. Thì cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì là à, sau những cái chuỗi ngày chúng ta ăn thông rực rỡ thì ngày hôm nay cầu của chúng ta bị tạm ngưng rồi. Mình cũng chưa đưa được các bạn về bờ với cái bạch thủ vip và cái đèn cũng rất là xin lỗi các bạn và mình cũng đã nhắc lại rất là nhiều ở những cái video trước đó là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy cũng mang tính chất là tham khảo nhá đó thì uh, lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia thì mình hôm nay mình sẽ cố, cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ uh, à, lối lại được cái cầu ăn thông để cầu đề cầu lô ăn thông để cho các bạn có thể là tiếp tục về bờ một cách an toàn hơn nhá đó các bạn hãy phải hãy hết sức thông cảm cho mình nhé chúng ta đã ăn thông rất là nhiều ngày rồi và cái cầu của chúng ta mới tạm ngưng một ngày thôi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cầu luôn để cho các bạn về bờ an toàn đây mình sẽ đi xoay cầu ngày mai cho các bạn luôn đấy ạ thì ngày mai ngày 19 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn để chạm 0 và chạm 9 này à, đọc chủ đề là 0990 nhá và bạch thủ vip là 3773 nhá và cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 00 010 020 070 080 99 191 292 494 và 797 đó thì trên đây mình đã cũng đã cố gắng là soi cho bạn những cái cầu kéo rất là đẹp rồi thế các bạn mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi nhá và nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi và mình cũng lưu ý các bạn một chút đó là